Ờ, xin chào các bạn để à, tiếp tục chương trình sửa xe đạp với Sài Gòn Bike Shop thì hôm nay tôi có thay cái phụ xe của xe second hand đó xe nghĩa địa đó các bạn họ chạy hư rồi rồi dây cáp họ xét hết thì thay cái phụ với bộ chân cổ và nhân tiện đây tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mình đo dây thắng dây thắng cáp nha và dây đề thì dây đề đo dây đề trước mới đo thắng thì đo thế nào là đủ thế nào là thiếu thế nào là dư thì chắc chắn là chúng ta phải đủ hoặc dư dư 1 2 cm thì là tốt còn nếu dư nhiều quá không tốt và cách đi dây cách đi dây à, dây thắng và dây đề các bạn có những sườn những khung mà người ta làm cái dây tay bên đây chúng ta đi xuống bên đây và cái tay bên trái tay em trái để, để, để trước đi về phía bên tay trái bên tay phải thì dây đề đi về bên hông sườn bên bên à, phía bên tay phải bên mông hông sườn thì à, có những sườn đó các bạn những nhà sản xuất người ta làm như vậy nhưng mà chúng ta <clears throat> không nên thỉnh tùy theo những người thợ nha ta nhìn ta biết chúng ta không nên đi theo nhà sản xuất tại vì có những à, có những sườn bắt buộc chúng ta phải đi theo nhà sản xuất là đi bên đây đi bên đây bên đây đi bên đây thì tại sao chúng ta không đi từ bên đây đi vòng qua đây cho nó dài hơn chút xíu và bên đây đi qua đây dài hơn thì đi tay đi ngắn như các bạn biết đường khoảng cách ngắn mà công nhiều quá thì à, nói về chúng ta chạy xe đó đường công nhiều quá chắc chắn chúng ta phải giảm tốc độ đường có 5 km mà giờ nó ẻo ẻo ẻo ẻo vậy thì quanh co quanh co các bạn không thể nào đi nhanh tuy nhiên các bạn sẽ bị té và quanh cua không được mất lực hướng tâm là bạn té thì trong cái cái này như vậy nó tương tự các bạn thì dây cáp ở trong nó rất là nhỏ như cho đường kính dây cáp rất là nhỏ và ở trong cũng nhỏ mà đường nó ngắn mà các bạn cho nó cong nhiều quá đường đường ngắn nha là tôi nói là khoảng cách ngắn đó mà nó cong nhiều quá thì độ ma sát càng cao độ ma sát càng cao thì khi các bạn sang số đó, thì à, chúng ta không có đo được lực lò xo thì nó có lực chính lực của nó bao nhiêu bao nhiêu thì nó đẩy nhiều đó à, cái cái nào mạnh nặng hơn cái lực đó thì nó đẩy không đi nó kéo không đi không được thì còn lực của chúng ta chúng ta đẩy nhẹ thì đi nhẹ mà nó nặng quá thì chúng ta ráng sức rõ ràng con người chúng ta không thể nào cân sức được đúng không nó nặng quá tôi đẩy mạnh cho đi thì lúc các bạn đẩy nặng thì khi đề trả số về cũng nặng cũng chậm chậm đi đường trường thì không sao nhưng mà các bạn ra dốc á, vô địa hình đường đường cái đường mà nhiều khi số cần phải lanh lợi nhanh lẹ để các bạn chuyển số đi cho nó phù hợp chứ không bị rất nhịp thì rất là khó thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái vấn đề đó thì trước hết là đi đi dây thì các bạn nên nếu mà sườn cho phép thì chúng ta sườn bắt buộc đi bên đây mà chúng ta xem nếu mà chúng ta đi chéo bên đây đi qua bên trái bên phải đi qua bên trái bên trái đi qua bên phải nó sẽ xa hơn chút xíu các bạn đường xa khoảng cách xa công ít thì sẽ nhẹ mà đường khoảng cách gần công nhiều thì độ ma sát cao nặng các bạn nhớ nha rồi thứ hai nữa cách đo khi đo tôi sẽ chỉ cho các bạn đo tại sao thì à, tùy theo xa của các bạn thường thường các bạn fit xong rồi đó fit xong rồi thì à, khi các bạn chắc lên xe tải cái này là nhà sản xuất người ta tính nha chứ không phải tôi nha khi bạn chắc xe các bạn có thể quay đầu lên nè quay ngược lại thế này nè đó thì bây giờ là cái, cái đường thẳng nha đang ngay tâm đường thẳng nè tôi quay lại nè 90 nè phải 180 độ các bạn 180 độ thì các bạn phải đo cho nó đủ quanh coi đây quanh 180 độ là cái dây nó chỉ chồng ở đây vừa đủ dư chút xíu ok tại khi người ta đã tính rồi khi các bạn chạy trên đường lỡ mà chúng ta xe nó ngã hoặc chúng ta té đi hoặc vô tình nó ngã cái thì các các bạn mà cân thiếu đo thiếu thì thí dụ nói đây qua bên đây đo thiếu nè khi các bạn té nè mới vừa dập qua mới 45 độ chưa được 90 độ nữa tại vì các nó căng rồi thì giả sử dây đề thì nó giải số còn dây thắng á, mà nó căng thì sao tự động càng căng thì khi mà các bạn quên co nó căng này nè thì nó cái cổ này nó thay thế bằng tay của bạn bóp thắng đó, là nó kéo dây thắng căng thì cái thắng tự động bóp là các bạn không hiểu tại sao các bạn té đang quanh cua quanh cua cái té và tôi đã gặp rất nhiều trường hợp đó à, có những anh mua cái shop chai anh ở đâu không biết anh là bên hãng Toyota đó lúc mà tôi còn ở bên à, địa chỉ bên à, Nguyễn Cánh Trân thì anh có đem tới anh kia kia chỉnh sửa câm mới mua về sẵn số lệch lạc không có chỉnh mà tôi nói anh không nghe anh nói ờ, trời xe của hãng mà anh nên làm gì tôi mới ờ, thật sự mình thật sự thật tình thôi chứ mình không có ờ, hay ho gì mình không nói người ta không biết người ta vô tình lát cái chạy ra là quanh cua tao té tự nhiên quanh cua thắng cái đây là chứ các bạn cái gì thắng nó ngắn ngủn quanh cua cái tôi mới chỉ người ta thấy không anh ra cua anh quanh cua ra trận đạo là anh té liền chứ đừng nói là anh nên chạy tới nhà là nếu các bạn dư quá thì dư quá các bạn biết rồi đó độ ma sát nó cao nó dài quá thì bạn đẩy nó nặng ma sát nhiều bạn nặng nặng áo à, lượng hơn số đi chậm tương tự giống như nhau rồi cái lý do nữa là khi các bạn ngã xe nè lỡ các bạn chạy trên đường thì ai chạy xe đạp không bé các bạn nếu các bạn hay vận động viên đi nữa bây giờ mình đang chạy nói lơ cảnh đẹp quá ngao du mới liếc qua cái quay lại cái lỗ cục đá các bạn té không mình không thấy tại thiên đúng không té thì cái quy luật té xe các bạn thấy quy luật té xe là xe nó mất phương hướng mất phương hướng mà nó đảo thế này nó quay nằm nhầm Đó, nằm ngang như luôn thì vậy các bạn không được còn nếu các bạn thắng dầu hoặc thắng dầu đi hoặc thắng à, thắng gì cát đức không vàng đức liền đó là thiếu rồi đó mất nguyên tắc không đúng thêm một cái vấn đề nữa thì à, cái này rất là quan trọng thứ nhất là xin lỗi cái à, về dây dây đề vỏ dây đề thì các bạn đừng có mua vỏ dây tệ quá tại như tôi biết đó, chắc quay có hai loại loại Trung Quốc nó làm rẻ tiền thì cái nhựa trong các bạn cái nhựa trong nó không có trơn các bạn lên internet lên Google các bạn sạc đi những loại à, Plurican đó uh, housing đó là có nó có tôi hiểu là nó vô có nó, cái ống nhựa trong đó để làm bầu trơn nó, nó đã nhựa lẫn nhẹ rồi nó có bầu trơn thì nó mới bò nhớt gì nằm trong đó gì rất là nhẹ các bạn không cần vô mới bò thì cái nhựa đó rất là trơn giờ nó ít nó cứng nữa lâu mòn thì à, mình xài lâu hơn còn nếu mà lội lò giảm dỏm thì các bạn cái nhựa trong đó, các bạn ship vài lần tháng ba tháng cái nhựa trong nó mềm như cát nó cứa nó cứa mòn cái ống cái ống tiếp nhựa cái ống à, nhựa trong này nè bắt đầu nó tới ờ, nó tới ờ, di cát bựng cái cước ngoài bắt đầu nặng lên nặng xuống nặng đúng không cái đó là cái lý do cái này là quan trọng nữa thì ờ, các bạn đây những cái đầu này những cái đầu à, đầu chặn giỏ dây đề thì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong một chiếc xe mà nếu mà dây âm hoặc dây nói chung là dây đề mà các bạn đi từ đi suốt từ trên xuống dưới thì các bạn dùng những hai đầu thôi hai đầu mà những lỗi xe mà nó đứt khúc nhiều hoặc nó có đi âm sườn mà nó chặn khúc này cái chỗ kia cái cái nọ thì bốn cái ít nhất bốn cái hoặc sáu cái thì các bạn nghĩ nếu mà cái đầu này đó, nó dỏm đó các bạn đồ dỏm á các bạn chỉ cần thử nha lấy răng các bạn cắn cái cắn nhẹ thôi các bạn thấy nó mềm này, thì khi nó mềm là ngay cái đầu này nó mềm nè thì khi các bạn sang đề đó khi các bạn sang từ một số nhỏ lên số lớn đó, thì tốc độ nhanh về tốc độ chậm đó, các bạn đẩy cái thì lúc đó lực nó mới mới gịch nhẹ thôi lên số 2, số 3, số 4 bắt đầu căng rồi đó các bạn vô thì lực nó giống như vậy nhưng mà cái dây cám á, nó chịu lực rất là mạnh thì mấy cáp xuôi này nè này cáp xuôi các bạn 40 ly cáp xuôi hơi cáp sắn cáp sắn là cáp lát nữa nói sao nó sẽ lúng vào đây tại này đàn hồi mà bắt buộc không có đàn hồi cái này là không cho đàn hồi thắng cho đàn hồi mà đề không cho đàn hồi tại cái khoảng cách giữa clip 1 cho tới clip 8 xin lỗi khoảng cách giữa clip clip từ clip 1 đi tôi thí dụ clip 1 tới clip 2 clip 3 tới clip kế thì khoảng cách nó rất là, là cần độ chính xác mà anh này lúng lúng nó lúng nè nó lúng nhiều đầu mà nó, nó bị nhồi nhồi các bạn giống như cao su vậy đó đúng các bạn không thấy được đâu chút xíu thôi thì cái đề đá từ clip này qua đến đến kia nó đi không hết nó đi có mở đi có 8 có 7 9 à. thì một hai số đầu đi được ok tới số 3 số 4 số 5 là các bạn kêu rật rật nó nằm ở đây kia tôi nói cho thợ giỏi cũng không không thể nào sửa được mà mới ráp á thì nó chưa các bạn chạy vài tháng nó sẽ bị tìm hoài không ra nguyên nhân thì lý do cái này bây giờ tôi lấy cái um, à, cáp cũ của nó nha đây đây các củ nó rất là giỏm đây bạn xem đút vô răng tôi cắn nè này tôi ở giờ bữa các bạn thấy không đúng nè đó đồ giỏm còn đồ xịn nha các bạn những thứ này là chúng ta không thể dùng đồ giỏm được cắn gãy răng được không nhẹ thậm chí có những loại các bạn nhìn kỹ nha ở trong đây nè nó có chặn cái miếng thao luôn các bạn miếng thao để cho đầu cấp xoan cấp xoan cấp xu này không lũng qua bảo đảm gì cáp không bị không có độ đàn hồi rất quan trọng các bạn chọn cho đúng nha ra khi các bạn biết xe tour công ty du lịch của tôi là cứ 3 à, năm hoặc 4 năm thường là 3 năm khi 4 năm tôi ráp lần tôi ráp lần xe phụ tùng tôi là người chọn bản thân tôi chọn xong tôi nhập về tôi là người ráp trực tiếp không có mua chiếc xe nào ở tiệm cả tất cả hướng dẫn viên anh em ở Sài Gòn mà những nào cần anh em mà có đi những công ty khác đi tour những công ty khác mà qua đi thỉnh thoảng đó là qua hỗ trợ bên tôi và chạy lên xe tôi rất ok họ rất thích và số chính xác đó là kỹ thuật mà mình phải hiểu được nó cái thứ hai nữa khi à, xin lỗi tôi cứ quên dùng trước sau mà tôi nói nhiều quá tại vì tôi không có cái bài bản như giấy tờ như người ta viết liệt kê ra tôi nhớ tới đâu tôi làm cái đó và cái kinh nghiệm tôi hiểu biết cái kiến thức về cơ khí tôi thì tôi chia tôi nói thôi rồi kế tiếp là khi cái dây đề ở trên đi xuống nữa các bạn thì khi các bạn chạy đó entropy nói chung đường nào cũng ở Việt Nam đường nào cũng đường muộn các bạn đâu có đường nào tốt hết đâu thì các bạn các bạn chạy giả sử giờ tôi nói là đi những đường làng đã con bông bông dơ sướng như có bụi nha thì bánh trước là bánh là bánh bươi bánh ờ, ở sau là chủ động đẩy ở trước cái chạy nó bươi đất cát bươi lên thì nó văng lên phía sau thì nếu như nếu như xe của ba các bạn đó mà cái dây đề này nè thôi được rồi để tôi nói vậy các bạn hiểu không nếu như à, cái à, cái đuôi à, cái dây nó không phải là dây đi suốt thì suốt từ trên xuống đời sau đời trước mà nó bị đứt quãng các bạn mà nó lòi ngoài xương nó đi outside đó đi mà frame nó không có đi âm đó thì chúng ta nên gần với dưới cái cụ đề đó cụ đề á cái cái ống dây đây nè các bạn dùng cái áo mưa tôi áo mưa là tôi quán 50 ngàn bộ thì các bạn thấy đơn giản như thế, như các bạn xài thì các bạn sẽ thấy cái đầu nhựa đây nè các bạn ở trong tiết diện của nó bao nhiêu ly rưỡi ly rưỡi nhựa cho đàn hồi đi cũng kéo kéo vòng vòng cũng ly rưỡi lên chút xíu chút nữa thì cái lỗ này rất là nhỏ thì các bạn thử dài hạt bụi lọt vô trong là nó đã nặng rồi đó những hạt bụi mà nó có bén cạnh đó vô nó ghim nằm trong cái ờ, ống nhựa đây nè dính mà sát rất là nặng khó chịu nó không có làm cho trơn tru thủy lọt ở đây các bạn lấy không lấy ra không được đâu không lẽ xe mới chạy đi bụi gì ba bốn tháng đi vô đường rừng cái gì về cái cắt ống này tháo khác cắt này tháo khác cắt làm gì tại sao các bạn không dùng cái ống mưa này ống mưa này của nó là nó có hai loại một loại là theo cáp để vô theo cáp nó có hành trình đi nè các bạn thấy nha hành trình của 9 11 đi cũng một chút xíu nha các bạn không có dài đâu tôi quen đánh tôi nói nhanh quá để tôi nói chậm chậm lại đi cho dễ các bạn hành trình đi lên xuống nó không có ra ngoài rồi thì trên đầu này rất là kín nước cũng vô không được các bạn rồi cái thứ hai là của ST ST thì cái đầu lưỡi này nè nó có lưỡi gà nhỏ cái áo mưa này nè ở trên này nó kính nha các bạn vì cáp nó nó, nó, nó chạy lên chạy xuống được dây cáp đi lên đi xuống nó nhẹ hơn này này thì nó bót hơn nhưng mà nó vẫn không cho nước vào thì cái lưỡi gà này nằm dính đây luôn thì dây cáp chạy lên chạy xuống còn bên đây thì nó kéo mình chạy theo dây cáp này đó. thì hai cái này những cái nó tôi nói nãy giờ đó, các bạn nên dùng thấy như vậy đó không có nó là xe các bạn lâu lâu chạy nặng số đi có khi các bạn đẩy lên rồi trả nó xuống cái ủa sao cái đề nó bị gì này đó nó kẹt cứ nhắc cát đất trong đầu đây sao đi đúng không rồi cái tiếp nữa đi là cái dây đề dây đề tốt nhất nếu các bạn có dây inox cái dây phổ biến thôi còn những dòng loại cao cấp như tắp lông cái dây này dây kia thì nó cao cấp thì mình nói dây phổ biến là dây ờ, inox mà được inox xịn của Nhật đó các bạn nó sáng hoài nó không xét không xét thì đấu ờ, rất nhẹ còn dây cáp mà dây chì hoặc là dây ờ, thép mà thép ờ, thường bình dân đó các bạn không để vô vài bữa dài hơn cái bắt đầu nó đen nó nặng xét còn một anh em không biết mà vô mở bò nó là chết mở bò là dùng cho bạc đạn và dùng nhiều loại nói chung ở đó, chỗ nào dùng mỡ bò cũng được nhưng mà tốt nhất là mỡ bò dùng trong môi trường kính tất nhiên kính đó các bạn nhưng mình nhớt xong ra chúng ta để trong máy kính nó có lỗ mũi nhỏ nó không tiếp xúc không khí nhiều mỡ bò các bạn đưa vô vô cái ống này với mấy ống à, cái vỏ gì à, đề vỏ gì thắng ít bữa nó thành đất nó kẹt ở đầu rít rít rít các bạn biết nó đường dài mà khúc này kia chỗ rít miếng rít miếng nhiều nhỏ góp lại thành to anh này yếu nên này yếu nhiều anh mà nó rít mỗi anh rít miếng các bạn lên nó thành cái lực rất là nặng đúng không ra sàn số mà khi chúng ta biết chạy xe chúng ta không nói gì xe đạp này thường ngày mỗi chúng ta đều chạy xe Honda còn những chạy người chạy ô tô là khác nữa số mà lập cọc lập cọc khó chịu lắm số phải đi cho ngọt khi à, tôi làm à, video clip đó các bạn thì khi tôi nói chuyện á thỉnh thoảng các bạn cũng ờ, thông cảm cho tôi tại cái này cái người ta người nào thường người ta hay nói là gian sơn thay đổi bản chất khó dời mà tôi nói chuyện rất là nhanh tôi sửa rất là khó không biết làm sao sửa có lúc tôi nói mà đã giọng nói khó nghe mà tôi lại nói rất là nhanh thì ờ, từ ngày tôi làm video clip á, tôi cố gắng tôi nói chậm lắm á. nhưng có lúc tôi vẫn nói nhanh mà tôi không có sắp xếp được cái ý định ý uh, trình tự nó, nó cũng à, không hay cái đó Thật ra đôi đôi lúc tôi dùng những cái à, tôi nói hơi lộn tôi làm đúng đó nhưng mà khi tôi nói lại nó khác bây giờ video đã làm rồi chỉnh sửa khó lắm mong các bạn thông cảm nha đây bây giờ dây cáp nếu mà chúng ta cắt thì kèm phải cho bén, tay chúng ta phải cho mạnh mạnh không mạnh gì nếu mà yếu nữa làm là cắt cáp phải cắt dứt khoát không có nhây nhây như mà bầm bầm bầm thịt như các bạn nhớ nha đây có lò xo tùy theo kèm có lò xo hay không thì để nó đụng này nè đó chúng ta bật nó lên bật bụi rồi để vô cắt là vuông góc nha các bạn Xe dây đây thì dây đây cái kèm để là vuông góc 90 độ để vô đo xong đừng có bật Dứt khoát. xong thì các bạn thấy bất cứ dây cáp của chúng ta mà để trong cuồng để lâu rồi thì cái đầu nó bị nhót thường tôi ráp xe của tôi tôi cắt xong tôi không ráp liền ví dụ tôi ráp size xe 15 rồi tôi đo đúng 15 tôi cắt nguyên bộ 15 bảy tám chiếc 15 gì đó rồi 7 8 chiếc bao nhiêu chiếc 17 bao nhiêu chiếc 19 bao nhiêu chiếc 21 tôi đo xong tôi làm một rập rút xong hết sau đó tôi để cho nó 40 ngày nó nhót tại nhựa mà cáp xuôi thì nó có trong có nhựa và có nhựa để nó bọc nó giữ cái cáp đứng dính không nó nhót thì những dây cáp cưa đó ra những anh đó rất nguy hiểm này những cái nhót nhựa nó nhót vào tôi không biết dùng từ gì nói chung là kinh rút lại đó thì lú cái đầu cáp ra thì những cái đầu cáp đó mà như tôi đã nói những anh nào mà xài mà mấy cái đầu à, đầu chặn nè dẫm dỏm là anh đâm tổng luôn kinh khủng thì nếu chúng ta ráp xe kỹ có thời gian khi ra cắt xong cắt cho dư đo xong cắt dương phân đi các bạn vâng. để 40 ngày sau các bạn lấy ra cái đầu nó nhóc rút lại đầu nhựa rút lại lú cái đầu cáo ra lú ta để kèm cho tôi cắt cái nữa là coi như xong đó. nó không có bị không có bị ờ, không có lời mấy cái đầu cáo ra chắc có thể các bạn à, ở nhà các bạn à, chỉnh sửa xe hoặc các bạn lo vệ sinh đó các bạn có thể thấy rút ra bạn thấy nguyên lú nguyên đầu cá không mỗi cái đầu thì mấy đó anh đó là mấy anh xét mà gặp nếu mà dây cáp mà thét thường không có ấy nữa thì xét miếng chỗ miếng miếng chỗ rít miếng rồi trong này đầu cáp đầu à, cái đầu chậm mềm đó rồi coi như là các bạn xe các bạn các bạn chỉ có các bạn chạy thôi chứ các bạn đưa cho người khác là chê liền rồi nếu mà kỹ nữa ha ráp xe bày ha cắt xong để em luôn cho nó nhót xong rồi bắt đầu cắt mấy cái cáp ra xong các bạn mua nước sơn sơn dầu á không có xăng nha tại sao như đây là quéo quéo mấy cái nhựa này nhúng vô các bạn rồi là mấy anh này coi như là bị à, sơn luôn rồi đó. mấy đầu cáp là bị sơn luôn đầu à, cáp xu nè đầu cước xu nè cước dính luôn không bị xét luôn lý do đó mà tôi làm tour biết nhiêu năm và xe tôi chạy chưa có ông tay nào chê cả nếu các bạn không tin các bạn vào website vietnamcyclingtours.com và nhiều hướng dẫn ở Sài Gòn làm nhiều khách hàng chạy xe xong muốn mua xe tôi luôn tôi nói thật đó thấy đơn giản xong rồi chạy em quá có những uh, khách đi tour của tôi có thể các bạn xem những video clip đó chạy từ đây qua Campuchia hoặc chạy từ Hà Nội qua bên Lào khách đã đi tour xong những đoàn sau khách đó quay lại và những đoàn khách sau quay lại người ta thường được mấy người ờ, người đi trước người giới thiệu yêu cầu tôi mang xe qua bên đó luôn tại cái xe kia chạy quậy quá các bạn thấy chưa để muốn tạo được cái thương hiệu cái tên thì mình phải làm cho nó ờ, chất lượng à, tôi xin ờ, nhắc à, tôi xin nhắc lại nha tùy theo sườn có những sườn có những ờ, khung sườn dây đề bên tay phải phải đi với và đi dây đề theo bên mà hông sườn bên tay phải bên tay trái đi theo bên tay trái bắt buộc chúng ta không thể thay đổi vị trí có những sườn không thể thay đổi vị trí được còn có những đường sườn có thể thay đổi vị trí thì chúng ta nên thay đổi để cho dây đề nó nhẹ hơn giờ thì cắt dây đề nhé khi chúng ta cắt xong thì cái cáp nó bị móp lại tốt nhất chúng ta có những cây nhọn thế này đây để vô bạn cái xong các bạn rồi như tôi vừa nói các bạn đo thế này đây như đề nha chúng ta dùng tay thôi à, nếu mà đo bên tay trái nếu mà đo cái dây đề sau bên tay phải mà dỏ dây đề đi qua má sườn mông một cái má sườn bên tay trái thì chúng ta phải quay về bên tay phải nha rồi quay thế này đây 180 độ chưa ok chưa 180 độ thì chúng ta đo cho đủ dây nha rồi các bạn kéo đây luôn ha trên đây thì ngắn à kéo xuống này cho nó dài nè rồi kéo đến cái cái à, À, trên sườn tùy theo nói chung là giấy đi thả đi thả suốt hoặc là đi đứt quãng chúng ta cũng phải đo thế này thôi rồi như sườn này thì nó đi ngoài nó có đứt đoạn thì ngay chỗ này chúng ta dư ra các bạn thấy nè dư không này tôi cho dư phân rưỡi rồi phân rưỡi đủ rồi đó chúng tôi cắt thì một phân rưỡi thì à, trước đó là chúng ta đã à, đã đo cái à, bô tăng rồi nha theo sai đúng cái này là tôi nói là khi xe đã cân chỉnh bô tăng di động xong hết đó hoàn thành hết đó tay nắm nó xong hết rồi nha còn nếu các bạn đo mà các bạn các bạn cái tay này nè tay shifter nè mấy cái tay ba tay bấm xả các bạn đưa vô đưa, đưa nhiều đưa vô đây nhiều quá không được thiếu thì chúng ta phải tra hai cái tay nắm này vô đưa cái này đúng vị trí của nó rồi chúng ta mới đo nhớ nha rồi bây giờ đo cắt ok đây bên trái bên phải bằng nhau xong chúng ta dùng cây nhọn đây cho cái lỗ trở về vị trí bình thường nha bạn à, để chúng ta sọ cáp vô nó dễ mới mà nó không đến đổi nhưng mà khi mà bạn những xe cũ các bạn tháo ra đó thay các dây mới mà dây cáp còn tốt mà dây cáp đã được cắt rồi thì nó bị tưa bây giờ chúng ta phải có công cụ này vô nó dễ rồi sau đó dùng những à, đầu ta dùng đồ tốt rồi cái này chịu khó nha các bạn gắn vô gì không đủ đâu các bạn kiếm cái địa điểm nào đó hoặc là kèm gì đó các bạn đẩy dây cứng vô sát vô nha ok có những loại dây tốt nhất chúng ta cho thêm miếng à, nhớt nhớt bự các bạn cái này vô nhớt được nha cho phép vô nhớt nhưng mỡ bò là không được tôi dùng mấy dây tốt ra tôi không cần vô đâu nhiều người hỏi tại sao tôi không cần tại nó trơn trong rồi đủ rồi quá wow, ok các bạn đây các bạn thấy không dư được chút xíu nè ok cái dây đề này cũng quan trọng các bạn cái à, cái à, vị trí của nó các bạn đưa bên đây à, đưa qua đây tùy thuộc vào cái đề nếu cái tùy theo vào cái sang dĩa phía dưới nếu phân sang dĩa phía dưới mà dây đề đi dây đề đi phía bên tay phải sườn thì chúng ta đưa lòn dây đi vào đây để tạo đường cong nó đi chúng ta không thể đi dặn xuống đây cái chặt qua trở lại vậy thì nó rất là nặng cái đó sai nha các bạn rồi xong bên đây thì những cái đề này <clears throat> là anh đi dây à, phía bên kia dây phía bên tay trái dây xuống các bạn dây thả đó thì tôi phải đi bên đây bạn xem nhé các bạn đưa là dư cái này nè là không được không tốt đủ và dư dư chút xíu thôi rồi ta à, sắp xếp à, cho nó đẹp theo trình tự giống như chúng ta đang giỏ vậy cho nó đẹp rồi ok ấn đường vô dây này nè các bạn quái đản không giống ai dư nhiều quá làm gì rồi chúng ta giờ thiếu là đây các bạn cụ đề này cụ đề giảm nha cụ đề tuni thường thôi rồi các bạn thấy <clears throat> đi nè chúng ta gắn vô đây chúng ta có đi di động chúng ta kéo đo vừa phải dài quá không tốt mà thiếu không được thiếu thì mấy đầu sườn kho sẽ bị gãy rồi rồi đây à, bây giờ chúng ta cần kéo mưa nó không mưa thì thật sự là chống sình lầy nước cũng đúng nó luôn chúng ta nhận kéo sát vô như thế này rồi chúng ta xỏ cái um, à, gì đề chúng các bạn xem thử nha nó rất là bót bạn xem xem nha kéo xuống nó giãn nè đẩy lên nó không đi nè tôi ăn thêm cả thùng cả thùng này bóp rất chặt để cho nước không vào ừ. rồi giờ ta kéo ống mưa lên cao đó là gậy này vô rồi xong ống mưa phải đi xuống dưới kéo xuống dưới rồi các bạn thấy đẹp không hiện tại là cái uh, sơn nằm ở giữa nhỏ và lít nằm lít nhỏ thành ra cái dây vậy cái dây uh, đuôi dây đề nè các bạn thấy khúc này nè cái nó dài thật sự nó không dài khi các bạn lên clip cái dĩ giữa dĩ lớn thì nó sẽ kéo ra kéo lên thế này nè đó ha là đủ á